trải dài khắp mọi miền Tổ quốc, đáp ứng nhu cầu sản xuất nhôm kính hiện nay. Chúng tôi mang tới thiết bị tốt nhất cho cơ sở sản xuất. Với sự phục vụ nhanh chóng cùng quy chuẩn chất lượng, từ thành thị tới nông thôn trên mọi miền đất nước. Một quy trình bảo hành bảo dưỡng chuyên nghiệp Dịch vụ là lẽ sống còn. Tự hào là đơn vị cung cấp tư vấn các dòng máy làm cửa nhôm, cửa nhựa nhập khẩu chất lượng. Chúng tôi đảm bảo cho khách hàng về chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng. Thực hiện những giao ước trong hợp đồng về chất lượng máy móc, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ cho các cơ sở đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Với công nghệ hiện đại từ các nước trên thế giới, sản phẩm của chúng tôi giải quyết vấn đề về nhân công, kỹ thuật tạo ra những sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng cao, mang lại sự hài lòng cho cơ sở sản xuất. Một dây chuyền sản xuất máy cờ nhôm chất lượng với độ dính sắc cao cùng chế độ bảo hành bảo dưỡng đảm bảo. kinh mát tự hào mang tới cho cơ sở sản xuất sự hài lòng nhất. Máy cắt hai đầu, máy ép góc, máy phay độc đố, máy đồ sập và còn nhiều loại máy khác. Sự hài lòng của quý khách hàng tạo nên thương hiệu của chúng tôi. kinh mát, đơn vị cung cấp máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa số 1 Việt Nam. Kinh Mát, một thương hiệu triệu niềm tin.